Nay đã có một loại dầu xả có thể mang đến cho mái tóc bạn tự mượt mà như được hấp dầu trong tiệm. Dầu xả Rejoice hoàn toàn mới, giúp các bạn hết rối và thật mượt mà như vừa được hấp dầu.